chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn. Ờ, hiện tôi là cố vấn đầu tư về bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc à, nhà phố, căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại à, hôm nay tôi làm cái video này để chia sẻ cái vấn đề là à, bí quyết mà mình có thể đầu tư à, không bị lỗ tại cái thị trường mà giá xuống và thị trường trầm lắng như hiện, hiện tại ha thì đó cũng là một vài cái nhà đầu tư đang hỏi tôi là là à, hiện tại thì mình nên à, đầu tư à, nếu mà đầu tư bất động sản thì nên đầu tư vào cái thị trường nào phân khúc nào à, thì đó là cái à, lý do mà tôi làm cái video ngày hôm nay à, ở cái việc mà mình đi đầu tư á, thì có rất là nhiều cái à, thị trường để cho mình đầu tư ví dụ như là vàng nè chứng khoán nè bất động sản nè hoặc là forex hay bitcoin gì đó nhưng mà cho dù ở cái thị trường nào thì bạn khi mà đầu tư thì bạn phải dành thời gian và để bạn nghiên cứu ha bạn tìm hiểu bạn phải có kiến thức về nó bạn phải có kinh nghiệm và có thời gian để mà tìm hiểu để đầu tư cho nó đúng để không có bị à, mất tiền à, tại cái thị trường đó nhưng mà à, cho dù bạn đầu tư ở cái thị trường nào bạn cũng phải trả lời được ba câu hỏi thứ nhất là à, cái uh, sản phẩm đó mình mua mình có thể dùng được hay không thứ hai là mình có thể bán lại được hay không thứ ba là mình có thể là có dòng tiền hay không ha ví dụ như là à, bạn có tiền mà bạn đi gửi ngân hàng thay vì bạn gửi ngân hàng hay ngân hàng là chỉ nơi giữ tiền thôi chứ không phải là cái kênh đầu tư ha tại vì nó sẽ bị à, mất tiền à, mất giá do lạm phát thì còn ở cái ờ, kênh đầu tư khác ví dụ như vàng hay chứng khoán thì nó lên cũng đã khá cao rồi à, ví dụ bạn mua thì bạn vẫn có thể dùng được bạn vẫn có thể bán được ha nhưng mà là nó không có thể tạo dòng tiền à, không có không có nhiều khi là không tạo dòng tiền được cho bạn mà bạn à, khi mà bạn bị à, cảm xúc bạn mua ở trên đỉnh quá cao khi mà cần tiền mà bị cảm xúc bạn mua bán với cái giá là khá là rẻ và bạn sẽ bị lỗ còn ở cái um, thị trường mà là bất động sản thì khi mà bạn đầu tư có an toàn hay không nếu bạn đầu tư um, với cái việc mà bạn mua à, thấp hơn cái giá của thị trường 10 20 phần trăm à, thì đâu đó nếu mà thị trường có giảm đi chăng nữa thì nó vẫn còn à, giảm một cái mức nào đó thôi nhưng nó không thể nào mà mất trắng được ha trừ khi là bạn à, ờ, đầu tư mà là ờ, không có có đúng bạn đầu tư như mà bị bị lừa gạt hay là ở cái thị trường mà nó không có khả năng tăng trưởng hay không có khả năng mà tạo dòng tiền thì lúc đó bạn bỏ tiền vào đó thì nó cũng như là nó sẽ bị đông cứng ở chỗ đó ha thì à, ví dụ như vậy thì cái bất động sản nó là an toàn thì có an toàn thứ hai là bạn có thể bạn vẫn có thể sử dụng được nếu mà bạn, bạn không bán được bạn vẫn có thể sử dụng được hoặc là bạn đem cho thuê à thì hoặc là khi mà kẹt tiền bạn có bán được hay không khi kẹt tiền bạn vẫn bán được à, tại vì nếu mà là à, giá thị trường là như vậy bạn mua đúng à, cái khu vực ha à, và người ta có nhu cầu kẹp tiền bạn vẫn có thể giảm chút ít bạn vẫn có thể bán hàng được thì đó là tại sao mà tôi nói là cái à, thị trường bất động sản là cái thị trường mà khá an toàn so với những cái thị trường khác khi mà đầu tư ở thị trường bất động sản thì bạn phải xem xét các yếu tố như sau à, cái ví dụ như là à, có thể là mình có thể là đầu tư là ngắn hạn trung hạn và dài hạn hiện nay thì mình có thể đầu tư à, ngắn hạn hay không là mình không thể ha đầu tư lướt sóng ngay hiện tại thì không thể đầu tư trung hạn và dài hạn nếu mà đầu tư trung hạn và dài hạn thì mình đầu tư nên ở cái phân khúc nào à, nhà phố căn hộ hay là những cái ờ, khu nhà trọ nói chung là ở bất cứ cái phân khúc nào cũng được nhưng mà có thể là tạo dòng tiền cho bạn ngay thời điểm hiện tại à, và cái nhông trong cái thị trường trầm lắng ha ở cái uh, uh, cái quá khứ ở thị trường lúc mà 2008 2013 bất động sản đi xuống ha thị trường trầm lắng đóng băng luôn nhưng mà cái nhu cầu về thuê à, và uh, thuê mướn vẫn có rất là cao nên là uh, khi mà thị trường trầm lắng như vậy thì bạn nên tập trung vào cái tiền, việc mà là mua bất động sản tạo dòng tiền thì uh, nếu mà bạn có cái thu có dành được một số tiền và bạn có cái thu nhập ổn định hàng tháng bạn vẫn có thể là nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng để bạn có thể mua được cái bất động sản đó bất động sản có thể tạo dòng tiền thì đâu đó bạn có thể là tiết kiệm được uh, cái uh, cái ờ, cái việc mà là uh, bạn uh, thay vì thay đi thuê nhà hay là thay vì bạn để tiền đó không có tăng được gì hết thì bạn sẽ uh, bỏ tiền vào đầu tư vào bất động sản uh, bạn nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng hiện tại thì lãi suất của ngân hàng là nó đã thấp xuống rồi ha và họ rất là welcome khi mà bạn vay để bạn mua cái gì đó nhưng mà nó có thể là có uh, uh, thanh khoản và có cơ, cơ hội mà có thể là thanh toán tiền cho họ thì họ rất là là là welcome bạn thì cái việc mà là khi mà mình đi đầu tư như vậy bạn phải tính toán được là cái um, cái uh, thu nhập hiện tại của mình cái tài, tình hình tài chính hiện tại của mình có thể là chi trả được uh, mọi thứ hay không nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì mình vẫn có thể trả nợ được ngân hàng hay không nếu mà bạn tính toán tất cả mọi thứ ok thì cho dù bất động sản nó có biến động như thế nào thì không có có ảnh hưởng nhiều tới bạn ha thì bạn cũng sẽ là đâu đó bạn sẽ chờ khi mà thị trường nó sôi động lại mình vẫn có thể là có uh, cái thị trường nó tăng lên à, mình vẫn có tăng uh, lãi vốn và mình vẫn có cái dòng tiền thu nhập hàng tháng à, dòng tiền mà là người ta thuê à, bất động sản của bạn à, thì đó cũng là một cái cách rất là an toàn à, và à, nên mua ở cái à, khu nào ha khu đông khu tây hay khu bắc à, khu nam à, ví dụ như vậy thì bạn sẽ xem xét là khu nào đang có nhu cầu à, nhiều nhất họ đang tập trung ở khu nào khu khu nào đang đã đẩy giá lên quá cao và khu nào ví dụ như là khu đông hay khu tây ha khu đông á, thì giá đã đẩy lên quá là cao à, nhu cầu thuê thì cũng có ha nhưng mà khu tây ở khu tây thì là giá không đẩy lên cao bằng khu đông nhưng mà là giá à, người ta nhu cầu người ta ở đó ở những cái khu vực mà người ta đi à, làm công nhân hay là à, người ta thuê phòng trọ cũng khá là nhiều à, thì à, bạn cũng có thể là xem xét cái việc đó và một cái điều rằng là ờ, nếu mà hiện tại thì mình sẽ khách hàng của mình à, sẽ là ai bạn sẽ hiện tại thì những người mà là ờ, ở cái khách hàng bình dân ha trung bình thì họ vẫn có nhu cầu ở họ thuê nhà để họ đi làm còn những cái người hoặc là ở cái khu vực ở cái khách hàng mà ở tầng mà là cao cấp hẳn thì họ vẫn có nhu cầu đầu tư họ vẫn có nhu cầu mua để ở ha hoặc còn những cái ở cái phân khúc mà trung cấp thì à, đâu đó mọi người sẽ dừng lại tại vì có thể là họ sẽ bị kẹt vốn hoặc là họ có bị à, họ lo sợ gì đó tại vì có thể là nếu mà là biến động xảy ra thì họ không có thể là xoay được vốn để mà đầu tư nên là cái hiện tại là hoặc là bạn sẽ đầu tư vào trung cấp à, à, cao cấp hoặc là đầu tư vào cái bình dân để nó được cái việc mà nhu cầu của khách hàng à, mình có thể đáp ứng được à, đó là một vài cái chia sẻ của tôi à, gửi cho các bạn à, mong rằng là à, các bạn à, sẽ khi đi đầu tư sẽ xem xét tất cả mọi vấn đề một cách cẩn thận để mình đầu tư một cách an toàn nhất và có lợi nhuận à, à, cái um, cái đó là cái điều mà tất cả những người mà là tư vấn Ờ, bạn đi đầu tư thì đều mong muốn cái điều đó mong rằng các bạn khi đi đầu tư sẽ nhận được những cái kết quả tốt đẹp à, các bạn à, nếu các bạn thấy cái video này của tôi có cái giá trị đối với một ai đó thì à, bạn hãy giúp tôi à, gửi cái video này cho họ à, và nếu mà bạn à, mong muốn nhận được cái video sớm nhất khi mà tôi đăng lên thì bạn hãy subscribe cái kênh video của tôi nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi xin hẹn và gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo xin chào